thể dục 1, 2, 3, bon Em đi trước, mẹ đi sau Em ơi Kiểu té con Nào, em chạy nào Cho mẹ một tí Em ơi, cho mẹ một xíu nào Em ơi, cho mẹ một xíu nào Rồi, cẩn thận kiểu té em Nội đi một lần nữa tuổi nhỉ em lâu tuổi nhỉ em đây rồi <laughs> em đây rồi em đây rồi em mệt em ngồi nghỉ đã thôi tí em đi, đi tiếp em ngồi thở một tí đã em ngồi nghỉ một tí đã Em ơi ra kia ra kia tập tiếp đi Ra kia tập cái kia nữa nhá Thôi. Em ơi kiểu té nhá Sau một hồi nghỉ ngơi Em có sức em đi tiếp rồi Đó Bà nội em đi trước em đi sau đấy và em đã tìm đấy gà con kìa gà nó trao gà em đừng không được ra ngoài trao gà đừng đừng ấy con đừng ấy con đừng ấy con gà em đó một đàn gà quá 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả con à Kìa kìa gà con kìa gà con kìa Đấy Kìa gà gì? Kìa gà mẹ

đi qua đấy Gà dạ ơi em đây Em chào gà chua Gà kìa, gà con gì á Chui vào làm mẹ kìa Đấy, đó, đó Đây là hai, hai gà mẹ Đàn gà con này không được ấy Không được sờ vào đấy, bẩn Đã quay phim xong chưa? Chưa. Có quay phim mấy